Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo nha Hãy để là một like cũng như một lượt đăng ký uh, theo dõi kênh để nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ uh, kênh Cao Tiến Soi Kèo uh, Và hôm nay mình cũng xin nhắc lại là những cái uh, nhận định trước trận đấu của mình Có lúc đúng lúc sai, nói chung là những cái mã kèo mà mình đã đưa lên video chỉ dừng lại ở mức tham khảo cho anh em thôi Còn những mã kèo chuẩn hơn, mình sẽ báo cho anh em trên nhóm khi mà đã có... Uh, thông tin ờ, về tình hình hình lực lực lượng chính thức của cả hai đội đấy nên ờ, anh em nhớ cân nhắc trước khi vào cái mã kèo mà mình đã đưa ra nha còn những ai mà thật sự ờ, muốn vào nhóm cùng đồng hành kiếm cơm gạo với mình ở các trận đấu sắp tới hoặc là những anh em đã có nhiều kinh nghiệm về bóng đá nhưng mà chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng thì mình sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín để anh em ờ, không cần phải báo ngoài chơi qua thầu qua cò gì cả ok giờ thì quay lại với video ngày hôm nay mình sẽ nhận định ờ, soi kèo cho anh em trận đấu muộn ở vòng 22 La Liga giữa Osasuna và Real Madrid thì ờ, cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nói về phong độ ấy thì đội chủ nhà Osasuna đang có một hàng phòng ngự thi đấu tương đối ổn khi mà lỗ bóng này anh em thấy này chỉ phải nhận ờ, hai thất bại bốn hòa và một chiến thắng ở 7 vòng đấu gần nhất tại La Liga mà thôi nhưng mà anh em thấy này hàng công của đội bóng này ấy, thi đấu thì lại ờ, không quá hiệu quả cho lắm à, điều này đã chứng minh ở việc là hàng công của Osasuna chỉ có được 3 bàn thắng ở 7 trận đấu vừa qua mà thôi đấy và hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Osasuna đang có một vị trí khá là an toàn khi xếp ở giữa bảng xếp hạng với 30 điểm có được sau 21 ờ, vòng đấu à, và thậm chí là Osasuna có quyền mơ về một vé dự ờ, cúp châu Âu khi mà đội bóng này chỉ đang kém top 5 với 4 điểm cách biệt mà thôi đấy còn về đội khách Real Madrid thì đang có được một hàng công thi đấu rất là thăng hoa điển hình như là Real đã ghi tới 9 bàn thắng ở hai trận đấu tại FIFA Club World Cup vừa rồi này và ờ, gần đây nhất thì Real cũng đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-0 trước uh, ờ, Onche tại La Liga và tính ở 10 vòng đấu gần nhất Real có được 7 trận thắng, một hòa và chỉ nhận hai thất bại mà thôi. Một uh, phong độ được coi là tương đối ổn với Real Madrid. Nhưng uh, tại cuộc đua vô địch La Liga thì uh, Real đang xếp ở vị trí thứ hai với uh, 48 điểm sau 21 vòng đấu và đang để cho Barcelona dẫn trước tới uh, 8 điểm trên bảng xếp hạng nhưng mà hiện tại theo mình thấy ấy thì à, Real Madrid bắt buộc phải có được 3 điểm trong cuộc chạm trán này với Osasuna để gây sức ép lên Barca và tiếp tục nuôi hy vọng à, ngôi vương La Liga năm nay. Còn nếu như mà Real chỉ có được một điểm trong trận đấu này ấy, hoặc là tệ hơn là một thất bại bất ngờ trước Osasuna thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào cho Real nữa. Đấy và trong lịch sử đối đầu thì Real Madrid toàn thắng áp đảo trước Osasuna với 7 chiến thắng, 3 à, trận hòa sau 10 trận đối đầu gần nhất. À, và anh em nên nhớ là ở trận lượt đi tại ờ, La Liga năm nay thì Real Madrid cũng đã để cho Osasuna cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà của mình à, và lần này lại phải làm khách trên sân của đối thủ đây cũng được coi là một trận đấu ờ, không quá dễ dàng dành cho Real Madrid khi mà đội chủ nhà Osasuna đang có một ờ, hàng thủ thi đấu khá là chắc chắn à, và trước khi đến với tỷ lệ kèo mình sẽ cho anh em xem sơ về đội hình ra sân của hai đội này Osasuna ra sân với sơ đồ 442 à, đội chủ nhà mất đến 4 cầu thủ trong trận đấu này còn đội khách Real Madrid ra sân với sơ đồ là 4-3-3 thì trong trận đấu này huấn luyện viên uh, Ancelotti cũng sẽ mắc uh, các cầu thủ trụ cột như là tiền đạo uh, Takarim Benzema này, Eden Hazard cũng như là Ferland Mendy và Toni Kroos đấy. Nhưng đội hình của Real vẫn còn đó các cầu thủ trẻ thi đấu rất là thăng hoa ở mùa giải năm nay như là Rodrigo này và Vinicius còn có lão tướng ờ, Luka Modric nữa vậy cho nên sẽ không có việc gì phải đáng lo ngại cho Real ở trận đấu này chỉ cần Real biết tận dụng cơ hội mà mình tạo ra thì ờ, một chiến thắng chắc chắn sẽ không quá khó dành cho kình kình trắng nhưng ngược lại với cái lối chơi mà phòng ngự phản công của Osasuna ấy thì chỉ cần Real lơ là một phút giây nào đó thôi thì cũng sẽ rất dễ có bất ngờ xảy ra dành cho đội chủ nhà này và nhà cái chỉ đưa ra mức kèo chấp nửa trái cho đội khách Real Madrid mà thôi thì với một hàng thủ khi ờ, đấu khá tốt khi và phải đối đầu với một hàng công cũng đang có phong độ thăng hoa thì mình tin là trận đấu này sẽ có kết quả rất là khó đón dành cho hai đội nhưng uh, anh em có thể vào mã kèo ờ, tài thẻ 5,5 cả trận vì các trận đấu gần đây của hai đội chỉ niêm yết ở mức là tài thẻ 4.5 mà thôi nhưng cuộc đối đầu quan trọng này nhà cái đã tăng mức ờ, tài xỉu thẻ phạt lên thành 5.5 thì điều này cũng chứng minh cho việc là trận đấu này sẽ ờ, xảy ra tranh chấp rất là quyết liệt cũng như là cầu thủ hai bên sẽ phải nhận ờ, rất nhiều thẻ phạt từ trọng tài đấy và đối với mã kèo này thì chắc chắn anh em sẽ không chơi được nếu báo ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ có thể tự chơi trên trang mà thôi còn những anh em nào mà chưa tìm được một cái trang chơi uy tín hoặc muốn vào nhóm cùng kiếm công gạo với anh em mình thì cứ liên hệ qua số zalo 0963 731 346 mình sẽ đưa tất cả à, anh em vào nhóm cũng như chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín để anh em có thể thoải mái tự do ra vào nhiều cái mã kèo mà anh em thích ok thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để là một like cũng như ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh à, cao tiếng số kèo